Chào các bạn. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt tại căn 55 m2. Thì căn này là thiết kế một phòng ngủ, một nhà vệ sinh mọi người nhé. Thì căn của chúng ta là căn 1003, à, tầng số 10 căn số 3. Giang sẽ mời mọi người vào xem cái căn à, số, à, số 3 này. Thì từ bên ngoài bước vào á thì chủ đầu tư họ bàn giao cho mình một cái hệ thống cửa Galaxy loại thép chống cháy tích hợp thương hiệu khóa gel của Mỹ mọi người nhé. Khóa gel này ba chức năng nha. Rồi, từ bên ngoài bước vào á, thì khu vực bên tay phải của chúng ta đây là chủ đầu tư họ chừa một không gian để mình lắp đặt cái à, à, tủ lạnh ở đây thì kế bên tủ lạnh của mình là hệ thống bếp hệ thống bếp là đến từ hai thương hiệu thương hiệu thứ nhất đó là à, Hapler của Đức và thương hiệu thứ hai đó là gỗ cách ta của An Cường gỗ cách ta này à, hệ thống tủ là chống va đập mọi người nhé dù mọi người đóng mạnh cách nào mấy á, nó cũng không có va đập nó sẽ tránh được cái trường hợp kẹt tay ha mọi người con nhìn thấy nè đó rất là ấm nha. thì khu vực này chủ đầu tư họ thiết kế một khoảng trống để mọi người làm ờ, lắp đặt một cái lò nướng đặt ở dưới đây nha mọi người nhé. khu vực lò nướng còn khu vực phía trên cái lò nướng á, là chủ đầu tư bàn giao tặng cho mọi người luôn đó là hệ thống bếp ba vùng nấu thường hấp lơ và máy hút mùi thường hấp lơ luôn mọi người nhé rồi đây là khu vực không gian phòng khách mọi người cực kỳ là lớn và cực kỳ là rộng luôn ha sở hữu căn hộ này tuyệt vời luôn view thì mọi người khỏi phải nói luôn view từ à, không gian phòng à, không gian cái cái cái cái cái cái, cái ban công của chúng ta nè ban công chúng ta từ bên này luôn kéo dài qua tới bên phòng ngủ luôn đó mọi người thấy không ạ view cực kỳ là đẹp luôn mọi người ở đây mình ngắm view là tầng 10 thôi mà view xuất sắc như vậy rồi mọi người thấy không ạ lên tầng càng cao là view càng đẹp mọi người nhé cửa này là cửa à, window window door thì đây là cửa cách âm rồi rồi mình Giang sẽ xin mời mọi người vào cái phòng ngủ ha đó nãy Giang cũng có nói cái phòng ngủ của chúng ta là kết nối thông nè người thấy không ạ nó nó thông cực kỳ là thoáng luôn nha mọi người đó. rồi trong cái phòng ngủ cũng à, à, lát sàn gỗ ha rồi Giang sẽ chia sẻ ra cái phòng nhà vệ sinh nó cực kỳ là hay luôn ha nhà vệ sinh này hai cửa nha mọi người người di chuyển nào di chuyển Giang nè đó nhà vệ sinh hai cửa bước qua thoáng luôn đó rất là tiện lợi mình khỏi phải bước cái cửa chính mà mình bước cái cửa phụ là mình đi vô luôn đó thì nhà vệ sinh thì Giang cũng chia sẻ nhiều rồi đây là cũng đến từ thương hiệu Hapler của Đức luôn những cái nội thất phụ kiện đi kèm và trên cái nhà vệ sinh này á chủ đầu tư An Gia họ lắp đặt cho mình một cái ờ, vòi tắm mưa vòi sen nè và cái vòi nước ở đây luôn rồi Giang xin mời mọi người di chuyển ra ha thì ờ, chủ đầu tư hướng đến những cái ờ, anh chị nào muốn sống một độc thân thì có thể sở hữu cái căn này rồi à, Giang cảm ơn anh chị đã xem qua cái video căn một phòng ngủ một nhà vệ sinh 55 mét vuông anh chị nào muốn sở hữu ngay thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885 Giang sẽ sẽ mời anh chị đến xem thực tế và mình chọn được cái căn ưng ý mọi người nhé hẹn gặp lại anh chị tại căn hộ 55 mét vuông của chủ đầu tư An Gia xin chào anh chị